chào mọi người coi kênh của mình đây hôm nay tiếp tục chuyên mục máy cống nha mọi người <coughs> đầu tiên con này à, gì đây đây qua spotter ST0 con này thì rất là mới nha mọi người ok hết mũi động đồng con này thì sai à, khoảng tầm 4 ngàn sai này khoảng tầm 4 ngàn này cối à, cối graphic thân là thân kim loại mũi bên động <coughs> đây coi con này thì ờ, cược số 3 308 số 4 207 số 5 201 số 6 107 số 7 104 đây chỗ ra cược này thì hơi uh, rỉ một xíu cái này về vệ sinh là tốt rồi con này sản xuất ở Nhật rồi nha mọi người máy con khá là đẹp ok con này con số 1 một này mươi bán hai trăm rưỡi nha mọi người hai trăm năm mươi rồi số hai một hai à, hai là có một con Shimano Shimano gì đây à A E Z X Titan 2000 con này thì uh, à, cổ <clears throat> tháo mở nhanh kim loại và titan nha mọi người đó này xả mô bin đôi chuột mở đây con này ờ, dòng cối nông cược số 2V ờ, 220m cược số 3 150 cược số 4 120 cá thì con này tại cả khoảng 6 ờ, tới 7 kg nha mọi người 6 tới 7 kg tùy theo người công con này sản xuất ở Nhật luôn nha mọi người sản xuất ở Nhật đó khóa đây ngoại hình của nó thế này đây ok con này con số 2 mình bán 500 nha mọi người số 2 500 <clears throat> số 3 là một con uh, Daiwa Sport Line ST5000 size thật của con này thì khoảng tầm 6 ngàn à đâu không phải Sport Line Sprinter con này sản xuất ở Nhật con này có một cái lỗ nó bị à, gãy một miếng ở đây này <coughs> gãy một khúc khoảng tương này khoảng một phần thì cái này vẫn bỏ vô máy câu được nha mọi người bỏ vô máy bình thường <coughs> bỏ vô máy vẫn bình thường nhưng mà mình sẽ bán rẻ lại cho mọi người đáng lẽ con này thì mình sẽ bán tầm khoảng 600 à, đây gặp tay nha mọi người tất cả đều có thể gập tay đổ tay trái phải được hết không được thì mình sẽ báo con này thì mình sẽ bán khoảng tầm 600 nhưng mà con này bị đổi thì mình sẽ bán 400 đây toàn thân là kim loại hết anti cross cược số 5 vô 400 m số 6 302, số 7 207 số 8 là 230 đây nguyên động ok sản xuất ở Nhật rồi nha mọi người con nói mình sẽ bán với giá là ờ, thôi con này mình bán 300 cho nó nhanh 300 nha mọi người 300 <coughs> con số 3 ờ, 300 Rồi số 4 <coughs> Số 4 là con này sản xuất Malaysia Shimano 1000 Arivio Shimano 1000 máy này mà cầu tốn cầu mực thì chuẩn <coughs> ok con này thì toàn thân là carbon hết nha mọi người toàn thân là carbon à không cuối carbon thân kim loại cược 150 vô 130 m, cược số 2 vô 100 m, cược số 3 vô 65 m. Đây. Khuyên ra cược ở đây cũng còn đẹp nha mọi người. Khuyên ra cược ở đây còn đẹp. Dòng này dòng đời mới sản xuất Malaysia. còn ờ, con số 4 ờ, mình bán 250 số 4 250 Rồi số 5 Số 5 là con này ờ, là Ruby Note at at 2000 ZMT Multipoint Stopper sản xuất ở Nhật nha mọi người sản xuất ở Nhật carbon nha mọi người cối carbon thân kim loại dòng này thì mượt lắm Synod này thì mượt khóa này <clears throat> còn ai cược số 2 vô 200m số 4 à, số 3 200m số 4 150m số 5 110m con này thì tải cả khoảng tầm à, uh, 6 tới 7 kg tùy theo người câu ok ngoài hình thì con khá là đẹp đây khuyên cửa con à, tương đối đây này con tương đối ok nha mọi người về vệ sinh nữa sản xuất ở Nhật rô to dễ mượt ok <clears throat> <clears throat> con này con số 5 mình bán ba trăm rưỡi <coughs> số 6 là một con đai à, qua carbon spin GS 600 size của con này thì khoảng tầm từ 800 à, cho tới 1 ngàn 800 cho tới 1 ngàn nha mọi người đây khóa con này thì à, xả một bình đuôi chuột một bình sống thả mở nhanh ok cược số 220m cược số 3 80m 1.5 là 150m đây qua sản xuất ở Nhật thôi ok con này thì mình bán 300 nha mọi người con số 6 300 6 300 số 7 này đây à, đây qua mà còn nói gì đây Eleven 11 con này thì à, cực số 7 325 mét cược số 8 207 mét cược số 10 220 cược số 12 185 cược số 14 165m đây để mình mở ra cho mọi người xem đây con này cột trợ lực nha mọi người đây cột trợ lực cái này vừa là cột to vừa là cột trợ lực này Sái thật của có này thì khoảng tầm 6 tới 7 ngàn Đây Ok Sái thật khoảng tầm từ 6 tới 7 ngàn nha mọi người khóa lại này đó ok gập tay đổi tay trái phải được hết con này không ghi nó sản xuất thì con này sử dụng nội điện nhật sản xuất ở nhật nhưng mà mặc định là vậy ok con này mới bán 800 con số 7 800 số 8 số 9 số 10 là ba con mày ngang khóa mở ok con này đai qua Million Niri Niri sản xuất ở Nhật này đây mọi người so với cái tâm bàn tay của mình nhé nó có ghi này à, cược 6 360 mấy 8 209 208 thế vậy 10 109 mấy thế vậy cái này hơi mơ mình nhìn rõ sản xuất ở Nhật đó nha mọi người này khuyên ra đá khuyên cược này máy này thì máy cầu biển rồi khỏi phải bàn ok con này thì mình bán 800 nha mọi người con số 9 800 Rồi số 10 Số 10 là một con à, gì đây Pro X Inner C Quick Quixo Trang Chino Chino ASB Ồ con này bạc đồng tháo luôn mọi người Con này chơi đồng tháo luôn Này Cột đồng tháo đáng hoang nha mọi người rút đồng thao thì khỏi sợ rơ ok này khuyên đã đã khuyên đã cửa bằng đá này số 250m số 3 100m khuyên giữ cược à, cái à, giữ cược này ratio của con này là 6.1 chạy uh, à, 4 stick dưới đúng rồi cái này bạc này à, cái này phốt chứ phốt đông tháo phốt đông tháo thì đời nào nó mới rỡ rồi <clears throat> con này con số 9 mới bán bốn trăm rưỡi nha mọi người bốn trăm năm mươi rồi mười mười là một con à, một trăm năm mươi chạy năm bi sản xuất ở như à, đây Korea Hàn Quốc Chronos vải cả êm rất là êm nha mọi người 5 bi alo dạ con đây à em động tí nhé nhé dạ vâng dạ em ở đà nẵng ấy nhá dạ có dạ không ship code đấy nhá ship code dạ đúng rồi con mấy tống gì vậy khi ta chỉ là 14 vốn đấy dạ không anh dạ vâng đang nói sao tắt máy dịch rồi con con số 10 mình bán 900 nha mọi người <coughs> số 10 mình bán 900 ok rồi tới đây kết thúc video của mình đây nha con này con rất là mới nha mọi người ai mua hàng thì thì mình là 0915 à 0919 59 3626 rồi cảm ơn mọi người nhiều